thì hôm nay mình sẽ nhận định thêm cho tất cả anh em cái trận ngoại hạng Anh nữa nha đó là trận Manchester City gặp Newcastle nha anh em diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 4 tháng 3 thì hiện tại trên bảng xếp hạng anh em cũng thấy Man City đang đứng vị trí đầu bảng nhì, nhì bảng xếp hạng anh em đứng vị trí thứ hai bảng xếp hạng có 55 điểm sau 25 vòng đấu thì cách cái vị trí đầu bảng tới 5 điểm lần anh em hai đội ờ, Man City và Arsenal đang có bằng trận đấu bằng ờ, trận đấu với nhau nha là 25 trận và Man City đang cách uh, Arsenal tới 5 điểm rồi. Trong khi đó Newcastle đang đứng ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng và có 41 điểm sau 23 vòng đấu thì đang cách uh, Man City tới hai trận lượt anh em. Thì Newcastle uh, mùa này đá rất hay nha, đang đứng vị trí thứ 5 và còn cách Ờ, các đội dẫn đầu tới hai trận thì Newcastle cũng có tương lai lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng để mùa sau đá C1 luôn nha anh em thì cho anh em xem thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía ờ, Man City thì anh em thấy thành tích của bên phía Man City trong 10 trận gần nhất thì Man City đã thắng tới 7 trận rồi anh em và để thua một trận trước Tottenham và quà hai trận trên đấu trường ờ, hòa một trận trước Leipzig trên đấu trường cúp C1 nha anh em. Còn còn bên phía Newcastle thì anh em thấy Newcastle trong năm trận gần nhất thì Newcastle đang có cái phong độ đi xuống nha anh em. Và Newcastle để hòa hai trận và để thua hai trận, thua trước Liverpool với cái tỷ số là 2-0. Trận gần đây nhất là thua trước MU, thua trước MU trên cúp FA nha anh em, thua trước MU trên cúp uh, liên đoàn cúp liên đoàn nha anh em thì thua với tỷ số 2-0 thì cái phong độ của thằng Newcastle đang ờ, dần đi xuống lại nha anh em thì anh em thấy cái thành tích chơi trên sân nhà của thằng Man City hầu như là bất bại nha anh em à, Man City chơi trên sân nhà của mình thì Man City toàn thắng trong 4 trận gần nhất luôn còn thành tích chơi trên sân khách của thằng Newcastle thì Newcastle chơi trên sân khách thì anh em cũng thấy rồi Newcastle chơi trên sân khách thì chỉ toàn hòa và thua chứ chưa có chỉ có một trận thắng trước sau thâm tên với cái tỷ số cách biệt 1-0 thôi thì cái phong độ của thằng Man City đang nhỉnh rất là cao khi đấu trên sân nhà của mình nha trên mọi đấu trường luôn là thằng Man City à, đấu trên sân nhà hầu như là bất bại nha anh em còn trong những trận gặp nhau gần nhất thì anh em cũng thấy Man City và Newcastle gặp nhau lần nào cũng cái bàn thắng phải từ 4 bàn trở lên. Anh em cũng thấy trận gần nhất Newcastle và Man City gặp nhau lên sân nhà của Newcastle trận đó tới 3 điều. Và cái trận trước gặp trên sân nhà của Man City thì Man City ăn tới cái tỷ số là 5-0 không có trận nào mà dưới 4 bàn thắng hết anh em cũng thấy trong cái lịch sử gần nhất thì toàn là bàn thắng luôn nghiêng về à, Manchester City mà anh em cũng thấy là bàn thắng rất là nhiều thì cái trận này anh em cứ đánh tài cho mình đánh tài mạnh tay thì hai thằng này đã rất là nhiều bàn thắng đôi công rất là hấp dẫn thì anh em cứ vào cái mã kèo tài cũng được nha còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á Đây là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là hiện tại là Man City đang chấp 1,25 và tài xỉu 2,75 Thì giống như mình đã nói cho anh em xem trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này rồi ha, Anh em, trận này anh em cứ vào cái mã tài mạnh tay cho mình Và anh em vào cái mã Man City chấp 1,25 Nhưng mà anh em không vào vội mã kèo chấp 1,25 Nhưng mà anh em chờ kèo nó tuột xuống còn 1 hoặc là 0,75 Anh em hả vào kèo thì giống như anh em cầm trang anh em chờ ra sân phải không ra sân nó đá tầm 5-10 phút là kèo nó sẽ tụt xuống tầm 1 hoặc là 0,75 thì cái lúc đó anh em hãy vào kèo thì cái tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao hơn trong khi đó anh em vào kèo 1,25 giống như giả tỷ nó ăn mà tỷ số là 21 thì anh em phải lỗ lai hết anh em thua hết một nửa kèo rồi thì anh em chờ kèo nó tụt xuống 1 hoặc 0,75 thì anh em vào kèo nó sẽ chắc ăn cho anh em hơn cái đó là cái vấn đề mà mình có kinh nghiệm mình chia sẻ cho tất cả anh em thì tại sao mình khuyên anh em nên nằm đội chủ nhà và anh em nằm tài thì anh em thấy cái trận gần nhất của Newcastle và Man City là tới 3 điều. Nhưng mà trước đó không có, có trận nào mà dưới 3 bàn thắng hết thì bởi vậy mình khuyên anh em nên quýnh cái tài mạnh tay và anh em đánh rung. Anh em đánh rung hiệp 1, hiệp 2, anh em đánh rung là anh em húp được nhiều mã kèo nữa. Thì cái đó là cái trận để mình cho anh em xem cái trận gần nhất và thẻ gốc góc và thẻ bao nhiêu trái nha để anh em còn có nhiều mã kèo hơn anh em chơi cho nó hiệu quả hơn nha đây hai này đá rất là nhiều thẻ nha anh em tầm 6 đến 7 thẻ hai này giống như gặp nhau là đôi công rất là hấp dẫn nha anh em bây giờ anh em có thể vào cái mã tài thẻ được nha còn góc góc thì nó hai thằng gặp nhau tới 10 quả góc thì cái trận này mà nào mà có Man City thì anh em cứ vào cái mã Man City chấp góc hiệp 1 cho mình. Anh em vào mạnh tay Man City chấp góc hiệp 1 luôn cho mình nha. Với lại anh em vào thêm cái mã kèo tài góc hiệp 1 cho mình luôn đó là những cái mã kèo mà anh anh em nằm Man City là rất là ngon biết cái mã này anh em nằm tài full time là tài ờ, full trận đó, là 2,75 thì anh em vào mã tài đó thì tỷ lệ anh em thắng sẽ cao nha thì đó là cái phần nhận định của mình cho tất cả anh em thì anh em nào mà đạt tin tưởng mình thì anh em cứ vào những cái mã kèo mình cho kèo anh em chủ yếu vào mã kèo tài 2,75 trước còn cái kèo trận